ở bếp nướng thì nó cũng sẽ có thêm cái tính năng là hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa giúp thức ăn chín đều mà ta ít phải trở ở bếp nướng á, thì nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chỉnh cái ngọn lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà nhỏ nhất như trên bếp nấu thì được lý do á, là cái bề mặt lửa nó cháy rộng nên à, họ chỉ cho phép ta giảm xuống hai phần thôi để duy trì được cái ngọn lửa còn bếp nướng đây nó có hẹn giờ nè thời gian vào mặc định nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ chọn một phút để thử bếp nướng về bếp ga Nhật á nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn so với bếp ga Việt Nam thứ nhất nó sẽ là an toàn hơn vì nó sẽ có những cái cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi tắt lửa thứ hai nó sẽ à, tiết kiệm ga hơn như gia đình tôi người nhà có bốn người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 về à, pin sạc này á thì tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó không đủ độ dài với học pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo đây là cái lò xo này thì khi các bạn nhận bếp về thì mình sẽ móc một cái đầu của lò xo nè tôi cũng đã cày hở cái chân ra rồi vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này đây các bạn móc vô còn cái miếng nhựa này thì các bạn nên để nè tôi cũng chỉ móc một cái lỗ nhỏ này thôi để cho nó không bị à, khi các bạn móc lò móc lò xo hoặc là đặt vào cái lò xo vào đó nó sẽ không có chạm trượt vào cái à, mép ngoài của cục pin gây đảo à, mạch con pin bên trái đã khóa ra nè công tắc còn ở vị trí mở đây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 như ở bếp bên ờ, phải của tôi thì nó cũng có thêm những cái tính năng là đây cái hình tô cơm này là cái chế độ nấu cơm là ở dưới này ở trên cùng là nấu cháo ở dưới nấu cơm trên cùng nấu cháo và đây là cái tính năng nấu nước sôi thì ờ, các bạn ờ, chọn đây tôi đang chọn cái chế độ nấu cơm nè muốn chọn qua nấu nước nó không cho ta chọn nữa phải tắt bếp mở lại đây đây là chế độ nấu nước thì tôi cũng sẽ thử tính năng này thì ở cái tính năng nấu nước á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 còn về cái tuổi thọ của cục pin này thì nó được 4 năm mà ta không cần phải thay pin mới thì cái thời gian mà sạc á lâu lâu thì ta mới sạc một lần nên ở cái đầu nối này nè các bạn lại à, phải à, che kín lại hoặc là khi mà các bạn cắm sạc vô á cái đèn ở đây nè nó không hiển thị đỏ mà nó cứ hiển thị màu xanh như vậy á thì các bạn nên xoay cái đầu sạc ở đây các bạn xoay xoay cho nó tiếp xúc tốt hơn ở cái tính năng nấu cơm thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà cái loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi đó các bạn phải bịt kín lại